các bạn thân mến hôm nay mình lại tiếp tục với các bạn à, chúng ta làm việc với một cái chủ đề thiết kế tức là chúng ta dùng Word để thiết kế à, mặc dù trên thị trường thì các bạn đang dùng Photoshop rồi Illustrator InDesign thì ở đây chúng ta khai thác với phần mềm Word 2016 và 15 à, 13 cũng giống như vậy chúng ta tạo một uh, tài liệu ờ, tài liệu này chúng ta muốn đặt nó xoay nằm ngang thì các bạn vào layout sau đó các bạn chọn cho tôi cái hướng là hướng landscape Đấy. và chúng ta lấy kích thước là cỡ A4 thì ở đây là chúng ta sẽ chia tờ gấp này ra làm 3 phần chia làm 3 phần thì các bạn vào insert các bạn chọn sáp ở đây chúng ta đo chúng ta làm ba cái đường bằng nhau để chia đều chia đều cho nó bằng nhau à, chúng ta cần trôn chúng ta đẩy ra để copy thêm một cái nữa à, và một cái nữa chúng ta chỉ cần nhấp vào một thành à, và một cái nữa thì chúng ta sẽ chia nó bằng nhau à, với cái hộp này thì chúng ta sẽ đẩy như này à, chúng ta kích chuột phải chọn format à, chúng ta sẽ chọn kích thước của hộp kích thước của hộp thì nó nằm ở đây nằm ở đây nhé Để chúng ta sẽ chọn là 21 22 29,7 à, chúng ta sẽ chia 21 29,7 29,7 chúng ta chia làm 3 phần à, 4 38 24 39 27 93 27 Đấy, thì bây giờ chúng ta lấy một cái uh, máy tính ra chúng ta có thể là search vào đây chúng ta chọn là KQ bây giờ chúng ta chia ra Đấy, thì các bạn chia ra cho tôi là 29.7 chia 3 bằng 9,9 thì chúng ta trong một hộp đây là độ chiều ngang là 9,9 9,9 đấy các bạn làm như thế cho thầy nhé 9 à, còn cái này là 21 ok à, sau khi 9,9 rồi thì chúng ta sẽ copy cái này sau ta làm 3 chúng ta giữ control thêm một cái ờ, ba phần ờ, ta nhấp ra ngoài ta chọn copy ba phần à, tờ này sẽ chia làm ba phần và chúng ta cho nó sát vào đây à, ok rồi bây giờ ta được ba phần này là ba phần mốc và chúng ta căn chỉnh giữ cho nó giữ xếp cả ba cái Ôi chúng ta vào design à, chúng ta vào design nhé à, vào layout đã thì chúng ta sẽ align cho nó align top để cho tất cả bằng nhau nha các bạn nhé nhớ chọn đây là align top đấy. là nó bằng phẳng đấy. bây giờ chúng ta sẽ lắp chúng lại chúng ta sẽ chọn nhất chuột phải chúng ta nhọn chọn group lại nghe chưa à, chọn cái loại nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ dành 3 phần làm cái menu là thực đơn chẳng hạn menu thực đơn hay gì đó thì chúng ta sẽ vẽ cho thầy insert chúng ta vào đây chúng ta chọn cho thầy một cái đường cong về thức ăn hay là về một cái nhà hàng Đó, rồi ok đến đây rồi thì các bạn nhấp chuột phải cho thầy chọn edit point edit point Đó. chúng ta biến đổi chéo nó lên trên này cong lên Đó. mình vuốt nó lên như thế ta tạo phong cách của nó cái này chúng ta cong thì chúng ta điều khiển nó cong lên để cho không đều đó, không đều lên không đều lên để cho nó đỡ gấp khúc các bạn có thể cho cái này lùi lại cho nó mịn chúng ta làm cái đấy cũng vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ được một cái layout như này một phần đầu thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh rồi ờ, chúng ta sẽ chọn ờ, cho thầy một cái của ờ, chúng ta gọi là đầu bếp chúng ta đánh như thế để chúng ta tìm ảnh để cho nó hợp lý đúng không? rồi chúng ta chọn này chúng ta gõ tiếng việt để nó ra một cái đầu bếp chờ bếp đây chúng ta đặt những cái này lên nha các bạn nhớ nhá khi các bạn có một bộ ảnh rồi do nhà hàng cung cấp thì chúng ta chọn hình ảnh nhà hàng cung cấp ở đây chúng ta sẽ chọn công cụ của các bạn chọn cho thầy là kích thước lớn lớn đấy thế bây giờ ta sẽ để một đầu bếp lên phía trên chúng ta có thể chọn cái này rồi những cô gái xinh đẹp này ta cho về đây chúng ta ghi là desktop ta ghi là đầu viết folder đầu bếp. à, sau đó chúng ta chọn hình ảnh này đầu tiên vào thế thì bây giờ ta bật cái này lên ta sẽ chọn cái này là picture chúng ta chọn file chúng ta chọn cho thầy cái ảnh mà ta lưu về đầu bếp này đó, đó rồi ok bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa sao cho đầu bếp được uh, gọn gàng lại Đấy. cho nó đỡ méo hình rồi rồi tiếp tục các bạn chọn cái hình này các bạn kéo rộng ra cho thầy đầu bếp này nó bên trong nó hơi ờ, nhỏ ở trong hơi nhỏ thì chúng ta có thể chọn cho nó một cái uh, ờ, fit chúng ta chọn fit nhé chọn cho nó hợp lý vào có cái chỗ này chỗ này hơi thiếu ảnh này hơi thiếu thì chúng ta xử lý như nào à, chúng ta cho Đấy, thầy thử xem rồi bây giờ cái hình này nó hơi bé chúng ta lại lên trên này chúng ta xem có đầu bếp nào kẹp hơn nữa đấy chúng ta dán vào ok được rồi không bao chúng ta sẽ làm dần này. cái này thầy chọn edify lại cho tăng lên để cho hẹp cái đầu góc đi cho đỡ xấu đó. bạn không không lo nó làm vậy rồi bây giờ chúng ta điều chỉnh sang bên tay phải một ít show the pattern field insert insert ok Đấy, bây giờ chúng ta thành nên nó hơi nhỏ chút này thì trong ảnh nhỏ thì chúng ta phải làm bước là làm những bước sửa ảnh để cho to lên ta dùng photoshop này ta cho ảnh to lên chút cái này thì các bạn phải nhất định phải sử dụng một phần mềm xử lý ảnh rồi Đấy. rồi bây giờ thầy sẽ cho cái ảnh cỡ nó to lên hơi chậm một tí chúng ta đợi một tí cho ảnh cỡ to lên đó. thầy cho cỡ ảnh nó lên nhé cho cỡ ảnh là 150 để cho nó to đó. rồi ok bây giờ chúng ta sẽ ghi lại Để chúng ta trong tương lai tôi ta chỉ cần hai đầu thôi, ở ờ, trong cái này à, cái bitcoin này. Ừ. rồi đến đây rồi ờ, ok đó bây giờ ta cho cái nền này với cái màu đen này chúng ta cho solid nó xong ngoài, và chúng ta tăng cái, tăng cái đường lái mình cái chế độ trên trong cái đường này để tăng đường lái đi Đấy, tăng đường lái lên nhé cho đẹp đúng không rồi bây giờ ta sẽ làm cái uh, màu nền màu nền đây ta sẽ đặt các thức ăn vào đây bằng cách các bạn làm như sau các bạn chọn insert các bạn chọn picture các bạn chọn shape chúng ta cho đường uh, tròn ra đây Đấy, được rồi. Ta chuyển nhân làm làm ba lần rồi mình copy làm ba copy làm ba cái nhé các bạn copy làm giữ control là nó sẽ copy chúng ta điều khiển cho nó xuống dưới dưới ba cái vòng tròn này tượng trưng cho ba món ăn chúng ta sẽ chọn là online chúng ta chọn online phân phối đó nhá phân phối theo vertical cái nút này là phân phối đều đó thì nó đều cho các bạn đấy. các bạn thu nhỏ lại đấy. bây giờ ta sẽ cho thức ăn ta sẽ cho nhỏ lại nhé Then, okay giờ ta sẽ download thức ăn các món các món các món hải sản ờ, hải sản Rồi ờ, ok à, thầy sẽ download những cái món hải sản này về rồi giờ chúng ta sẽ đào về nhé từng món một này lưu này món một rồi món hai đây là món này nhé món tiếp theo chúng ta cho món ờ, cua nhìn đã thấy ngon rồi lưu rồi đấy lưu lưu này ngừng lại nhá đón nữa để dọn nó ok bây giờ chúng ta nhìn lên trên này thầy cho picture đó món chúng ta chọn món đây là một bây giờ chúng ta cho offset cho nó sang bên này rồi tiếp theo món này thì chúng ta lại chọn tiếp file tôm rồi món nào cái nào không vừa thì các em điều chỉnh món này chúng ta chọn món đây Đấy. ngon chưa hấp dẫn rồi đúng không còn đây là chúng ta cho một cái hình món nữa chúng ta insert về đây thầy chọn một món ăn mới ví dụ như thầy chọn món thầy chọn một món hình nào cho ngon đại diện đặc trưng của đây đấy từ gấp ba vạch để sau người ta gấp mặt trước mặt sau thì chúng ta sẽ chọn một món uh, món ngon rồi bây giờ thầy uh, vào đây thầy chọn một món món hải sản ngon nhé đó ok rồi ta lưu Đấy, tập vào chương vào đây rồi giờ tập bật cái này lên ta chọn cái này là file đây đó rồi bây giờ ta sẽ ghi là nhà hàng ta sẽ là nhà hàng cơ biển chúng ta đi xếp vào đây chúng ta chọn đây các bạn ghi vào đây cho thầy nhé rồi các bạn sẽ về hôm các bạn chọn cho thầy à, một cái màu một màu nâu chúng ta đánh là nhà hàng à, cơ biển phục vụ quý khách ở à, nhà hàng cơ biển chúng ta cho thật to vào chúng ta cho to lên đây nhé rồi bây giờ việc của chúng ta là phải format cái hộp này không có là nó to quá à, nó sẽ không có ta chọn là no fit thì nó sẽ có chữ không và nó không có cái nền ở phía dưới nữa à, bây giờ ta thay màu thoải mái các bạn có thể chọn màu vàng cho nó đẹp cho nó sặc sỡ lên à, cửa biển bây giờ chúng ta cho like của nó là chúng ta chọn đây. chọn là format chúng ta chọn là giải thì nhà hàng cửa biển ở đây nó sẽ to sau đó các bạn chọn cho thầy à, một loại thông các bạn thích Đấy, các bạn có thể uốn éo thông rồi đi ừ, rồi thầy chọn ở đây là thầy chọn cái thông đẹp do rồi bước tiếp theo bây giờ thầy à, sẽ thiết kế cái menu đây với cái hình nền này bây giờ thầy uh, chọn là ăn group Đấy, những cái hình màu xanh này thì thầy sẽ phải tạo phim ở đây ta sẽ cho nó trùng màu ở trong này chúng ta cho một cái màu vai cho đẹp nó không được màu xanh nữa màu xanh không được, có thể chọn nó cùng với màu đồng nhất Đó. đây hai màu này hai màu này chúng ta để màu đây chúng ta cho chọn màu này đúng không Đấy. rồi trên đây cửa biển thì chúng ta cho chân ba transparency giảm nên một tỷ đó rồi bây giờ chúng ta sẽ cho giảm đi như vậy rất là đẹp mắt đúng các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ insert một cái hình sáp này chúng ta chọn này chúng ta chọn cho thầy đây là tên của các menu Đấy. gồm các món ăn thực đơn để chúng ta ghi thực đơn thực đơn thực đơn uh, chính là thực đơn chính Đấy. thì các bạn ở đây nhé các bạn chọn cho thầy này xong các bạn được chọn cho thầy cái này là no phi à mình xin lỗi các bạn chọn đây các bạn chọn format cho thầy Đấy, phim à, thì nó sẽ thực biến vào nâu nai à, mắt thực dân chính của chúng ta ở cho chữ màu ôm cho chữ màu vàng chúng ta chọn ra ờ, một cái màu bật một tí nhé thì, thì màu vàng đây chúng ta chọn ra màu vàng màu vàng thì thì cái này của chúng ta cái này chúng ta phải cho một cái màu tối hay màu sáng để cho tương phản với màu kia chúng ta cho này màu tối là một chút ok độ chính này chúng ta xuống dòng xuống dòng rồi chúng ta chọn cho thầy bullet là polit đẹp nhé chúng ta chọn này đơn chính này gồm cua biển biển h chúng ta cứ gọi chữ thể là súng dòng chúng ta gồm có cua biển h này cá ngừ cá ngừ chiên cá ngừ uh, cá ngừ uh, rồi ờ, ốc xào ốc xào xả ớt Đấy. rồi bề bề bề bề hấp rồi tiếp tục chúng ta có thể cho là tôm hùm tôm hùm hấp quả hấp chanh rồi cá thu cá thu sốt sốt Đó. thì sau đó thì các bạn cho cái này cho thầy uh, một cái tăng tăng lên để chúng ta tăng để cho nó like như này đấy sau đó thì các bạn có thể chúng ta có dùng căn chỉnh cái đấy cũng được chúng ta chọn cái này cho thầy Ctrl A các bạn chọn cho thầy cỡ chữ là to lên cỡ chữ 16 đó. ok rồi những cái này không quan trọng nha cái màu này các bạn có thể vào uh, option các bạn chọn cho thầy cái phần woodfin chúng ta bỏ cái check này đi để nhìn cho nó đỡ với mắt đấy. đó thì nó sẽ như này đơn chính này đơn chính này chúng ta cho tăng lên đấy, cỡ chúng ta cho to lên 24 và chúng ta thì bôi đậm đấy. rồi ở đây thì các bạn sẽ cho điền các món vào đây bằng cách các bạn à, xem một cái vấn đề như thế ra các bạn à, đi vào đây là insert các bạn có thể cho cái này vào đây các bạn chọn cho thầy à, hân hạnh phục vụ quý khách là lần đầu tiên chúng ta chúng ta làm những cái vấn đề này Đấy, sau đó thì em chọn đây này hân hạnh phục vụ quý khách thì em cho ra sáu giữa này rồi chúng ta chọn phông chữ cho nó đẹp phông chữ ở đây thì chúng ta chọn phông chữ UTM các bạn có thể download UTM về UTM làm sao cho nó bắt mắt sau đó sẽ em cho màu cho thật màu màu xanh rồi các bạn chọn cho thầy cái format các bạn chọn cho thầy uh, no pin này các bạn no line đó, đấy ngon chưa tuyệt văn vời đúng không đấy, nhà hàng cửa biển các bạn có thể cho này cho một cái kiểu dạng chữ theo kiểu này Đấy, đẹp hơn rồi bây giờ chúng ta sẽ cho món đây là chúng ta giới thiệu món bb ta insert chúng ta sáp vào chúng ta gọi là bbf bb ta làm ra một cái chúng ta copy nhé bbf Đấy. chúng ta và to chữ lên à, sau đó chúng ta uh, format cho cái này cho nó hết đi đấy chúng ta format đấy nó hiện ra đây là no fill no line bbh đấy, bây giờ chúng ta sửa chữ chúng ta có thể vào vào home chúng ta lại chọn cho thầy không utm cho nó đặc sắc không để đó ta để để giảm cá hay là đến chúng ta chọn phong mà nó đẹp thì chúng ta chọn nhé thời thích chọn công năng thích chọn công năng rồi nó kéo rộng này nhá à, cho này ra giữa nhé các bạn chọn cho thầy giữa về hấp này rồi ok chúng ta để cho nó cỡ chữ nhỏ xuống một chút cho 18 hấp cho lên thành chữ màu đỏ đấy các bạn cho hoặc chữ màu đỏ đó, xong chúng ta copy chúng ta kéo copy giữ ship là phải copy đúng nhé đúng ờ, thẳng thẳng góc thẳng thẳng với đường thẳng xuống ta lại chọn cái này mình ta chọn copy xuống thế đây rồi bây giờ ta đẩy cái này lên trên một tí đẩy cái này lên một tí Đó. bây giờ ta làm như sau ta đẩy lên trên một tí nhá rồi ta để cùng cái này ba cái này ta align chúng ta chọn layout chúng ta chọn align cho thầy chúng ta chọn phân phối Đấy rồi bây giờ chúng ta thay chữ là uh, tôm hùm luộc chúng ta như là uh, đã thành được chuyển nhân tí trong căn phân phối đều tôi nguồn nguồn cái này chúng ta gọi là thì uh, à, con này chúng ta gọi là con uh, ờ, nao sò ốc hến uh, cái con này thầy hay thấy ở ngoài quán không biết đâu nó là con gì bây giờ thầy quên mất nhỉ à ta gọi là con uh, biết là không phải hàu hàu nướng đó bây giờ thì mình nghĩ ra rồi bây giờ chúng ta phân phối cho nó nhỏ lại cái này một tí à. nhỏ đều nhé rồi nhỏ đều rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy này lên một cao một tí thì tí nữa chúng ta điều chỉnh sao cho phân phối nó hợp lý một hai ba align chúng ta distribute vertical và sau đó cái này chúng ta cho lên đây phân phối cho hợp lý ba cái này chúng ta chọn và chúng ta chọn align uh, left để nó căn đều nhá rồi um, thầy đã thầy đã vừa làm xong một cái tờ quảng cáo tờ quảng cáo uh, gấp ba vạch tức là người ta sẽ gấp vào ba vạch thì các mặt đằng sau các em cũng tự thiết kế uh, cho thầy đúng như ý đồ bây giờ cái chỗ này chúng ta cho <coughs> cho nó cái viền nó cao lên một tí để chúng ta chọn viền nhé chọn viền chúng ta cho ba đi và cho màu màu này màu này để nó cùng tông à, cùng tông màu rồi tương tự ở đây cũng vậy chúng ta cho màu này sau đó chúng ta cũng cho ba tương tự ba 3 hoặc 4 ấy. 3,5 đây cũng 3,5 đây cũng ra cho màu của nó cũng màu này và chúng ta cũng cho 3,5 Ờ, còn chỗ này chúng ta sẽ cho nó một cái à, bóng đổ ở shadow chúng ta cho bóng à, bóng ờ, lên một tí đó, lơ lên một tí à, là khoảng cách lên một tí tuyệt vời đúng không các em Đấy, chúng ta đã làm một cái ờ, một cái tờ gấp ba vạch rất là chuẩn và có thể in được ra các bạn chú ý nhé đây là phần thầy dạy là tuyệt vời nhất ở trong phần Word vì các bạn ở khóa năm trước thì không được học phần này đây là một cái khám phá mà chúng ta không ngờ là đối với chương trình Word nó lại có thể làm được những việc như vậy đó, đã xong và thầy xin chào các bạn các bạn uh, sẽ thực hiện cho thầy một cái bài này để ngày mai chúng ta kiểm tra thầy xin uh, dừng tại đây các bạn nào mà thấy hay thì subscribe cho thầy ok chào các bạn